đây chúng ta đã có một đa ba vô cùng đẹp đẽ đến từ bootstrap và ribbon ship Đấy, rất là ok Angular Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tutorial Angular 15 bài số 4 cài đặt Bootstrap và jQuery à, chúng ta sẽ gõ lại như sau npm install trừ trừ save bootstrap jQuery enter chúng ta sẽ cùng chờ đợi như vậy là chúng ta đã cài xong Bootstrap và jQuery phiên bản mới nhất. Và để dự án ờ, Angular của chúng ta sử dụng là Bootstrap và jQuery, sau khi ờ, cài đặt xong thì chúng ta sẽ phải truy cập vào file angular.json và thêm một đoạn style như sau đây chúng ta sẽ thêm chúng ta sẽ nhận bootstrap.css trước sau đến sẽ đến style.css tiếp đến là script chúng ta sẽ nhập vào đây như vậy là chúng ta đã tiến hành cài đặt xong Bootstrap và jQuery vào project và để kiểm tra xem Bootstrap 5 đã cài đặt thành công hay chưa chúng ta sẽ cùng vào Google gõ từ khóa Bootstrap 5 chúng ta sẽ truy cập vào wcap 3 school để lấy lấy cốt mẫu phần bootstrap ở đây tôi sẽ lấy bootstrap là 3 tôi sẽ kéo xuống chọn phần Napa Ribbon Ship đây Napa Ribbon Ship của chúng ta đây chúng ta sẽ copy phần code này vào paste vào bên trên thẻ áp chi tiêu chúng ta sẽ tiến hành thay à, logo ở đây bằng à, tiêu rồi H1 title. Ok. Ctrl F để lưu. Và chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Đây, chúng ta đã có một DA3 vô cùng đẹp đẽ đến từ Bootstrap và Responsive. Đấy, rất là ok. Nếu như các bạn đã install thành công bootstrap mà copy code bootstrap vào đây mà vẫn không hiện thì khả năng là các bạn cần phải build lại project đây tôi đã build rồi nhé các bạn nhấn Ctrl C hai lần để tắt build sau đấy gõ lại lệnh build tại vì chúng ta import thư viện nên chúng ta cần phải build lại thì mới ăn code mới được còn bình thường chúng ta chỉ sửa cốt thì hệ thống sẽ tự build và tự ăn luôn ok đấy là một thủ thuật để nếu như các bạn build mà không lên tiếp đến thì chúng ta sẽ thêm thử cốt ờ, bootstrap form cho nhập chi tiêu này chúng ta sẽ truy cập đến bootstrap form và thêm mới một dòng Đây, tôi sẽ cho cái nhập email password này chúng ta sẽ copy cả cái clip container này cho vào đây ok chúng ta sẽ cùng kiểm tra đây chúng ta đã có thể ứng dụng bootstrap vào trong Angular project của chúng ta.